Quý vị và các bạn thân mến, Ukraine đã nhận 500 chuyến tàu chở vũ khí của phương Tây. Các chuyến tàu vận chuyển vũ khí của phương Tây cho Ukraine được đảm bảo an ninh bởi quân đội Mỹ. Trong năm 2022, Ukraine đã tiếp nhận 500 chuyến tàu chở vũ khí và đạn dược do các nước phương Tây viện trợ. Những chuyến tàu này được đảm bảo an ninh bởi quân đội Mỹ. Theo cổng thông tin Rinek Kolejowi của Ba Lan, đây là thông tin được Đại tá quân đội Mỹ Tut Ellison đưa ra tại diễn đàn Railway Direction Days 2022. Khoảng 500 chuyến tàu vận chuyển khí tài quân sự được cho là con số quá lớn đối với cơ sở tầng vẫn còn những nút cổ chai trong hệ thống hậu cần quân sự của các nước thành viên NATO. Mật độ đường sắt của các nước Đông Âu còn tương đối thưa thớt để đáp ứng mọi nhu cầu của NATO, đặc biệt là khi vận chuyển các lô hàng quân sự cho Ukraine. Đây cũng là vấn đề đáng quan tâm khi xét đến kịch bản phải chuyển quân nhanh chóng trong trường hợp Nga tấn công qua hành lang Suwanki. Giải đất chạy dài 100 km ở dọc biên giới Ba Lan, Lithuania. Mỹ và các đồng minh đã liên tục viện trợ cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra cách đây gần một năm. Theo ước tính của hãng thông tấn TASS hồi đầu tháng trước, Ukraine đã nhận khoản viện trợ quân sự từ phương Tây lên đến là 48,5 tỷ đô la. Con số này gấp hơn 3 lần ngân sách quốc phòng của Ukraine và gần bằng ngân sách quốc phòng năm 2022 của Nga. Năm ngoái thì ngân sách quốc phòng của Nga là 51,1 tỷ đô la. Tổng viện trợ mà chính quyền Kiev nhận được từ các nước phương Tây và các tổ chức quốc tế kể từ khi Nga phát động chiến dịch đặc biệt ước tính trị giá là hơn 150,8 tỷ đô la. Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc phương Tây tiếp tục bơm vũ khí vào Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và có nguy cơ leo thang thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng năng lực quân sự của tất cả các thành viên NATO đang được sử dụng tích cực để chống lại Nga. Tuần trước, Mỹ và một loạt các nước châu Âu đã cam kết sẽ vận trợ xe tăng hạng nặng cùng với hệ thống phòng không hiện đại theo đề nghị của Ukraine. Đáp lại hành động viện trợ này của phương Tây dành cho Ukraine, người đứng đầu vùng Liên khai Donetsk, Denis Pushilin cho rằng NATO đã bước vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga. Quan chức này đã chỉ ra, thực tế là NATO đã tăng cường hiện diện quân sự ở gần biên giới của Nga từ rất lâu trước khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng. NATO đã can dự vào cuộc xung đột này ngay từ đầu. Chúng ta đang chứng kiến phương Tây cấp vũ khí cho Ukraine, huấn luyện các lực lượng của Liên minh, triển khai các nhóm chiến đấu mới ở phía đông nam châu Âu và các quốc gia vùng Baltic. Ông Pusili nói, Mặc dù vậy thì Mỹ và các nước đồng minh đã khẳng định khí tài cung cấp cho Ukraine chỉ mang tính chất phòng vệ và không gây ra mối đe dọa tấn công nhằm vào Nga. Vũ khí phương Tây thử lửa tại Ukraine Xung đột tại Ukraine đã khiến nơi này trở thành một bãi thử những vũ khí công nghệ của các nền quân sự mạnh ở châu Âu, từ vệ tinh cho đến máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo cho đến không gian mạng. Cựu Tổng Giám đốc điều hành Google Eric Smith mới đây đã gặp các quan chức cấp cao Ukraine để tìm hiểu về vai trò công nghệ trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Ông đặt câu hỏi, điều tôi quan tâm đó là ngành công nghệ đã làm gì tại Ukraine? Yếu tố quan trọng nhất hỗ trợ Ukraine trên thực địa là các gói viện trợ chưa từng có mà Mỹ và các đồng minh giúp Ukraine xếp ngang hàng với 20 quốc gia đầu tiên trên toàn thế giới về chi tiêu quân sự. Điều này cũng đã biến Ukraine trở thành nơi thử nghiệm tất cả các loại vũ khí từ vệ tinh máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo cho đến không gian mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Zenikov đã từng nói Kiev đã mời tất cả các nhà sản xuất vũ khí phương Tây đến nước này để tiến hành thử nghiệm vũ khí trên thực địa. Ông cho biết rằng quan điểm của ông là Ukraine về cơ bản đã có thể coi là một bãi thử nghiệm. Nhiều vũ khí hiện đang được thử nghiệm ở thực địa trong điều kiện chiến đấu thực tế đối đầu với quân đội Nga. Lực lượng vốn có nhiều hệ thống vũ khí hiện đại. Ông Zenikov giải thích Ông nói thêm, chúng tôi đang chia sẻ tất cả các thông tin và kinh nghiệm với các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi quan tâm đến việc thử nghiệm các hệ thống hiện đại trên thực địa và đang mời các nhà sản xuất vũ khí thử nghiệm các sản phẩm mới của họ ở đây. Ông cho biết, Ukraine cần một loạt các hệ thống vũ khí mới. Ukraine cần các hệ thống phòng không để hạn chế các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga và cần pháo tầm xa, máy bay, xe tăng cùng với các loại phương tiện khác để làm chậm đà tiến và phá hủy các trung tâm hậu cần – trung tâm chỉ huy của Moscow. Theo ông, lời đề nghị của Ukraine có thể mang lại cơ hội rất tốt cho Ba Lan, Mỹ, Pháp, Đức và các quốc gia khác để thử nghiệm thiết bị của họ. Hãy giao cho chúng tôi công cụ, chúng tôi sẽ hoàn thành công việc và bạn sẽ nhận được dữ liệu mới về những công cụ đó. Ông nói, giới chức Ukraine khẳng định việc thích ứng vận hành các loại vũ khí mới không phải trở lại quá lớn Vấn đề quan trọng nhất lúc này đó là phương Tây cần phải đẩy nhanh tốc độ viện trợ quân sự cho Ukraine. Ukraine thử nghiệm công nghệ mới Mùa thu năm 2022, khi mà Ukraine giành lại quyền kiểm soát một phần lãnh thổ bằng một loạt các cuộc phản công, họ đã dùng pháo và tên lửa do Mỹ sản xuất. Song, điều hướng một số loại pháo đó là một hệ thống nhắm mục tiêu tự chế mà Ukraine đã phát triển ở chiến trường. Một phần mềm do Ukraine sản xuất đã biến máy tính bảng và điện thoại thông minh sẵn có thành công cụ nhắm mục tiêu tinh vi và chúng hiện được sử dụng rộng rãi trong quân đội nước này. Ứng dụng di động này đã biến hình ảnh vệ tinh và hình ảnh tình báo khác trở thành thuật toán nhắm mục tiêu theo thời gian thực, giúp các đơn vị ở gần tiền tuyến bắn trực tiếp vào các mục tiêu cụ thể. Do nó là một ứng dụng thay vì một phần cứng, cho nên có thể dễ dàng cập nhật và nâng cấp nhanh chóng, đồng thời có sẵn cho nhiều binh lính. Các quan chức của Mỹ quen thuộc với công cụ này nói rằng nó có hiệu quả cao trong việc điều hướng hỏa lực của pháo binh Ukraine nhằm vào các mục tiêu của Nga. Ứng dụng ngắm mục tiêu này là một trong số hàng chục công nghệ đổi mới trên chiến trường mà Ukraine đã đưa ra trong gần một năm xung đột với Nga. Kiev thường cố gắng tìm ra cách khắc phục những vấn đề đắt đỏ bằng phương án tốn ít chi phí. Những chiếc máy bay không người lái nhỏ, làm bằng nhựa, lặng lẽ di chuyển, thả lựu đạn và các đạn dược khác xuống vị trí của quân đội Nga. Máy in 3D tạo ra các phụ tùng thay thế để binh lính có thể sửa chữa các thiết bị hạng nặng ngay ở chiến trường. Trong khi đó thì các kỹ thuật viên đã biến những chiếc xe bán tải thông thường trở thành bệ phóng tên lửa di động. Các kỹ sư tìm ra cách gắn tên lửa tinh vi của Mỹ lên máy bay chiến đấu cũ của Liên Xô như là MiG-29 giúp duy trì hoạt động của lực lượng không quân Ukraine. Ukraine thậm chí đã phát triển Neptune, vũ khí chống hạm của riêng họ dựa trên các thiết kế tên lửa của Liên Xô với khả năng nhắm mục tiêu vào hạm đội Nga từ khoảng cách 300 km. Những thiết bị tự chế này của Ukraine đã gây ấn tượng mạnh với giới chức Mỹ. Họ đã từng ca ngợi khả năng của Kiev trong việc đưa ra giải pháp tiết kiệm chi phí cho các nhu cầu ở chiến trường, nhằm lấp đầy những khoảng trống chiến thuật quan trọng mà những vũ khí lớn hơn, tinh vi hơn của phương Tây chưa thể giải quyết được. Mặc dù giới chức Mỹ và phương Tây chưa thể đánh giá toàn diện về cách thức hoạt động chính xác của các hệ thống tùy chỉnh do Ukraine tự chế,